chào mọi người Vlog này được quay tại căn bếp mới của mình à, Mình vừa mới chuyển nhà các bạn ạ à. Đó cũng là lý do tại sao mà một tháng vừa qua mình đã không làm một cái vlog nào hết Tối hôm nay mình quyết định làm một chiếc vlog nhỏ để cùng ăn khuya và trò chuyện với mọi người Hôm nay thì quyết định ăn món này tại vì là trời ở Houston là bữa nay là đã rất là mát luôn rồi Trời mát lạnh rất là thích Và mình nghĩ là ăn cái món này thì rất là hợp với thời tiết Ta-da! Mì gói nha mọi người mì gói của mình ngày hôm nay thì mình sẽ cho thêm đậu hũ non nè tiếp theo là nấm cái nấm này là cái nấm mà hiện bây giờ mình rất là thích ăn luôn mà tiếng anh nó gọi là oyster mushroom mình không biết tiếng việt cái nấm này gọi là cái gì và tiếp theo là spam ăn cái này nó rất là mập và rất là không tốt cho sức khỏe luôn nhưng mà mình ăn lẩu hay là ăn mì gói là lúc nào cũng thích bỏ cái này vào nguyên liệu tiếp theo đó là kim chi và cuối cùng đó chính là hành lá ăn mì thì mình rất là thích cho nhiều nhiều nhiều hành lá vào và còn một nguyên liệu nữa mà mình mém tí xíu là quên nhắc tới đó chính là đây đây là bạch tuộc con nha mọi người rất là tươi luôn ngày hôm qua mình mới mua ở trong chợ Hàn Quốc trước khi chế biến thì mình sẽ ngâm qua với nước với muối và tí xíu giấm để cho nó bớt cái mùi hôi trong thời gian đợi nước sôi thì mình sẽ sơ chế những cái món khác cái đậu hũ này thì thường mình thích ăn cái loại mà nó hơi cứng một chút xíu á ở nhà mình thì lúc nào cũng có sẵn khoảng hai ba pack đậu hũ như thế này chữ nhật như thế này còn dư thì mình sẽ cất nó vào trong cái bọc này để mai mốt ăn tiếp mọi người biết không cái nấm này mình rất rất là thích ăn luôn từ lúc mà mình phát hiện ra cái nấm này là coi như là chỉ ăn cái nấm này thôi mình ăn cái canh gì mình cũng thích bỏ cái nấm này vào cả và thậm chí là những cái món xào của việt nam mình ăn với cái nấm này cũng cực kỳ ngon luôn ăn nó rất là giòn và nó không biết nữa mình rất là thích cái texture cái cái chất liệu của cái nấm này oh, nước mình sôi rồi mọi người mình sẽ hạ nhỏ lửa xuống một chút xíu đây là nấm mình đã rửa sơ qua rồi nha mọi người nay thì mình sử dụng chin ramen à, một cái loại mì gói mà mình cũng rất là cái vị của nó rất là vừa vặn cho nên là mình cũng hay ăn cái mì này nấm thì mình chỉ cần cắt cái đuôi của nó thôi mọi người còn cái miếng nào mà to quá như cái miếng này thì mình sẽ cắt ra làm đôi mình thì có thói quen là nấu tới đâu thì mình sẽ dọn tới đó tại mình không thể nào chịu được một căn bếp bờ bãi trong lúc mà mình nấu ăn nếu các bạn để ý thì thường à, người Hàn Quốc khi mà họ ăn hành đó họ sẽ không có sắc dọc có nghĩa là họ sẽ không có sắc miếng hành tròn giống như người Việt Nam mình mà họ sẽ sắc cái miếng hành xéo xéo xéo xéo như thế này và hôm nay mình cũng sẽ sắc như vậy nha mình cho hành vào một cái chén cái mình để riêng ra ha và tục mình sẽ sắc khúc khoảng chừng 2 tới ba cm lâu lâu mình cũng hay thích bỏ thịt bò bulgogi thịt bò mà ướp theo kiểu của Hàn Quốc đó mọi người và trong mì gói mà à, hôm nay thì à, quyết định là làm với lại bạch tuộc tại vì lâu quá rồi không ăn bạch tuộc chia ra một cái chén Wow, thơm quá nè cả nhà Cho hết cái hành vào nhé cho một tí ớt như thế này Tối nay thì mình sẽ làm một cái món cocktail từ rượu rum Các bạn hãy chờ xem đó là cái cocktail gì nha Thank you. Cheers! Đây là một cái món cocktail mà mình đảm bảo là cả các bạn nam và các bạn nữ cũng đều sẽ thích cái cocktail này Thường thì người ta sẽ sử dụng rượu gin hoặc là rượu vodka để làm martini Nhưng mà hôm nay martini của mình mình sử dụng rượu rum Tại vì à, mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với lại cái vị béo và vị thơm của espresso à, Những bạn nào mà tín đồ của cà phê hay là những cái cocktail mà béo mà thơm thì hãy thử làm cái cocktail này nha Cheers sẽ ăn chung với kim chi nha mình sẽ hấp thử cái nước rất là thanh nhẹ không có bị mặn quá và có cái vị hải sản của à, bạch tuộc trong đây nữa sở dĩ mình thích ăn cái mì gói hiệu trên này là nó có một cái vị cay nhẹ mình rất thích ăn mì gói mà cay nha mọi người mình sẽ ăn một miếng spam này bạn nào ăn mì gói mà không ăn chung với spam này là rất thiếu sót luôn có là mềm luôn nóng quá các bạn biết không nhà của mình hiện bây giờ ngoài cái ghế mà để ngồi tập đàn ra thì không có một cái ghế nào trong nhà để ngồi cho nên là mình phải ăn đứng như thế này các bạn thông cảm nha cheers cái cocktail này làm cho mình cảm thấy liên tưởng giống như ăn một món ăn chán miệng vậy đó cái vị của nó như một cái bánh tiramisu vậy á mình sẽ ăn nóng nha uhm. giòn Ban vẫn là ngon nhất nha mọi người Nếu như mà ví cái nồi mì gói này là một bữa tiệc Thì đây chính là ngôi sao của bữa tiệc nha uhm. Cheers thì mình hy vọng là cái tình hình dịch bệnh nó sẽ đỡ bớt tại vì mình đang ấp ủ một cái chuyến đi về Việt Nam vào cuối năm nay cho nên là finger cross Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của mình Hẹn gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo nha Cheers